đánh ba cây đánh cái gì ờ, cây đánh ba cây nhá đánh ba cây đau đầu nốt mi phòng rất nhiều đau đầu ba cây vô nhanh chống cửa 3 triệu anh em để tôi con gái không nay nhận con gái à chống cửa 2 triệu hay ba triệu mày anh chống cửa 2 triệu luôn nhưng mà thích đánh bao nhiêu đánh nhá cho anh em dễ đánh nhật ví dụ người ta đánh là không phải cái tối thiểu mình nhận được khoảng hai chục còn hơn hai chục bao nhiêu cũng nhận đấy nó đúng nhận thì có trách nhiệm à, đúng rồi có đánh ờ, nhận được thì mới, mới nhận được chưa mình em cái không thì bắt đầu bốc cái nhá hai cái ra đây luôn nàng lấy bao nhiêu đánh đi nào cứ chống cửa là hai triệu không đặt là hai triệu bắt đầu đánh năm triệu cái đầu chống cửa đây năm tuổi bốn tuổi sáu tuổi muốn bốn chín ba triệu ba triệu hai chưa rồi gì là kia đi anh bao nhiêu rồi ba triệu em cái anh luôn này chuyển ra lên báo cái 5 triệu nhá tám bốn giờ mười mẹ à, mình đền thần luôn thì tám gì không chín gì không thì à, anh sợ chín mười nếu mà vô năm triệu công nhân ở đây chơi không không nhân đôi ba thế nào cái to làm luôn anh long sợ đâu ta mực mình ăn rượu những còn 10 triệu luôn anh ấy 10 triệu ừ. theo 10 triệu một hai sáu bảy triệu nhá tám triệu đi chín rồi chết rồi ăn được cả ba ăn thôi cái này 10 triệu mấy triệu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 triệu nhận 10 chị bốc em anh bốc cái đỏ ngồi như này em bốc rồi là thế anh là thế là thế chín cái đứng luôn đây có vẻ trật tự ấy nhỉ địch mẹ thiếu là thua ba thì chỉ con mẹ à, lô đà bùi rồ bùi bốn chín ba điểm anh nhập bốn anh nhập ba năm 5 triệu anh bô anh bô em phòng anh báo cái 15 triệu 15 triệu cái đỏ đấy à, chị lấy được cái đỏ toàn luôn sáp là nhân nhân như nào sáp siết gì hết người đã không nhân đuôi rồi sáu chín điểm nhưng mà ý ý em là không nhân nhưng mà mình có tính nhận to nhất không em không tám ba hai tư hết em ừ. à, là người làm người không triệu nhá 5 triệu đã cắt sát được ngay đấy nhìn mười lăm triệu sáu triệu đấy vẫn cầm được anh em cứ đánh thôi đánh thôi này kia mấy triệu này hết chỗ đấy là nhân đôi 10 triệu, triệu đấy. 5 triệu nhá 5 triệu nhá đi tuần phải xin luôn bảy gì không ông này một tỷ thì ra 18 điểm bằng tuần này người sao mà hết được tiền ai làm cái nhà vàng người đây, 10 triệu 10 triệu 5 triệu 10 triệu này 5 triệu này báo cái 10 triệu nhé dạ. 3 được 3 là gì chết 6 6 tiền này 13 triệu này ngang 10 điểm đã xong rồi ngoài mấy lấy 10 triệu 10 triệu đây một trăm trăm một ba bốn năm sáu bảy mười triệu nha bước qua sữa nó cái mười triệu đây đây đây sáu sáu đây báo cáo 15 triệu nhận nha thì mẹ ờ, bảy trăm năm bốn <laughs> chín đi điểm nữa Đấy, à, chỉ cần có 6 điểm thôi ấy anh bao nhiêu 15 15 triệu năm với anh đây đánh bao nhiêu năm năm biết anh đánh năm 10 anh đánh 10 10 đuối năm mươi ui hay năm mươi nay có đi năm đóng em không ba này thì chỗ lấy chứ mà cái 15 triệu 20 triệu em nhận không Hả? 20 triệu em nhận được Anh đánh 30 triệu em nhận Báo cái 20 triệu Ông mày càng ngoài tí không? xem hai cây rồi 7 Ô mày đây là 6 Không có tiền 6, 6, 6 ui giời 9 Chơi mình gần 1 thế nhỉ? nghe này Đây bao nhiêu 10 triệu rồi 5 triệu 5 triệu sang đây là xong rồi Toàn rồi Thank you.

cái 10 triệu nhá 6 6 thì 6 điểm Mua 5 điểm Có tiền rồi nhìn lên cái bài 4 điểm 4 có tiền 4 tiền dạ. Ui 4 mình đốn rồi Chồng phải hoa Chào tất cả anh em nhá nếu mà các bạn đi chơi bài lá đấy mà các bạn đưa được đồ vào mà các bạn không mua đồ các bạn chơi thì mình cũng thật thật sự nó là một cái đáng tiếc cho anh em đi chơi thì các bạn cũng thấy xanh chín thì năm ăn năm thua anh em thắng trận này thua trận khác cái tiền cờ bạc thì các bạn cũng thừa hiểu rồi bố mà thắng được thì anh em đồng như quân nguyên đấy nhưng lúc thua thì có thấy thằng đéo ở đâu nên là khi đi chơi tôi thật với anh em đã xác định các bạn đi chơi là các bạn phải thắng đấy mà thắng thì là anh em chơi bắt buộc anh em phải mua dụng cụ để hỗ trợ thì khi anh em đi chơi anh em mới thắng được đi vào sân chơi ai cũng thế thôi 50 50 thì các bạn biết đâu một lần như các bạn đi chơi giờ các bạn đưa được bài vào các bạn chơi liêng hay các bạn chơi ba cây phổ minh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc mình khuyên anh em một là anh em dùng cái kính áp tròng hai là anh em cứ dùng cái máy đánh bài nó hỗ trợ cho anh em là tuyệt đối nhất và nó là kín đáo nhất để anh em đi chơi mà không để lại cái tang tích anh em không phải ngại cái vấn đề gì nói thẳng là các bạn chỉ cần đưa bộ bài vào bài thì làm giống hệt bài ngoài quán ngoài chợ các bạn chỉ cần đưa bài vào là các bạn chơi được kính hay máy anh em đều phải đưa bài vào hết như nhiều anh em chơi bời thua tha rồi thì anh em hiểu thì kéo đến lúc thua tha lợ lần rồi nếu có thằng nào cả đấy tự bản thân mình thôi vươn lên thôi còn lúc được thì đông anh em lắm sáng công nó gọi mười mấy cuộc điên sáng nhưng mẹ lúc thua tha ấy, trốn chui trốn nủi ấy, thằng nào nó thương nên là các bạn chơi bời cái gì thế thôi mình không phải khuyên anh em là anh em đi chơi anh em phải mua đồ bịp mà mình khuyên anh em đã các bạn đã xác định các bạn chơi ngày nào các bạn cũng chơi hay là một chợ chơi nó được 5 triệu 10 triệu vài chục triệu thì các bạn nên mua dụng cụ để hỗ trợ còn các bạn mà chơi xanh chín mình khuyên thật anh em ở nhà anh em ngủ cho chắc hay là anh em đi làm một tháng 10 triệu anh em đóng họ 8 triệu bỏ hai triệu ăn cho chắc chứ có đừng chơi bời làm cái gì nó mất thời gian ra và nó thua ra khổ ra cắm xe cắm pháo suốt ngày suy nghĩ về cờ bạc nó mệt lắm Đấy, cái máy này thì các bạn chơi liêng hay các bạn chơi ba cây các bạn chơi cái gì cũng được hết khi đi chơi là anh em các bạn nhìn vào đây đây là con iPhone X này đấy cái sân chơi nào của anh em nó ra tiền một trận được 5 triệu 7 triệu 10 triệu thì mình khuyên anh em lấy cái máy này có cái sân chơi nào của anh em to hơn thì là lấy cái dòng cao cấp đỉnh hẳn của shop vẫn có đấy còn mà kinh tế của anh em ít một cái trận chơi chỉ được 2 triệu 3 triệu mà nó bền thì anh em lấy cái kính áp tròng mình chơi dần dần anh em có tiền rồi mình sẽ đổi cho anh em sang để lấy cái máy đánh bài anh em chơi nó hiệu quả hơn đấy cái máy này thì các bạn nắp sim mà các bạn nghe gọi như bình thường anh em nhé ngụy trang không khác con iphone x bình thường này đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ à, đánh nghiêng mình sẽ bật nó ngoài lên và tí mình sẽ thử cho anh em chế độ hình ảnh đây chế độ hình ảnh thì mình bật như này đấy như này thì sáng quá lộ quá đúng không anh em đấy nên là khi anh em đi chơi này anh em mua cho mình cái chống nhìn trộm ở màn hình đấy anh em bọc vào đây anh em dán cái chống nhìn trộm lên phát thì nó tối om không ai có thể nhìn được anh em không phải đeo tai nghe làm gì nó mất công nó đau tai ra đấy các bạn chỉ cần chơi chế độ hình ảnh như thôi đây mình thử luôn chế độ hình ảnh cho anh em xem nhé Đấy, khi các bạn đặt bài lên đây này người ta đặt cũng thế thôi máy nó sẽ báo cho anh em đây các bạn nhìn này khi mình nhấc bài lên này cái dây của cái chỗ này nó sẽ chạy các bạn nhìn nhá nó đang chạy 46 47 này đấy nhưng khi mình đặt bộ bài xuống nó sẽ dừng lại con số 3 này đấy thì là máy nó báo mình bỏ đi ba lá là bài mình lớn đấy giờ mình sẽ thử bỏ đi ba lá nhé mình chia này bốn nhà này bài mình đây sẽ là bài lớn nhất anh em nhé đấy bài của mình 8 điểm gặp hai nhà 9 gỡ được nửa con máy chưa anh em thế nên là nhiều anh em cứ ngại cái vấn đề các bạn đầu tư cái máy ra các bạn không chơi được nhưng mình đảm bảo với anh em này nếu mà các bạn mua về các bạn không chơi được anh em chịu lỗ một hai triệu coi như cái tiền đấy anh em cho mình cái tiền cà phê đấy mình nhập lại cái máy cho anh em nên là anh em không phải ngại cái vấn đề gì khi các bạn mua cái máy về các bạn không chơi được các bạn mất tiền đấy các bạn đầu tư nó chỉ bằng một tiếng bạc của các bạn thôi nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ khác anh em nhé tiếp tiếp cho anh em vài tiếng nữa này làm con làm cái đây là mình làm cái mình bỏ lá đi để bài mình lớn mình sẽ tiếp cho các bạn chế độ làm con máy báo mình bỏ đi một lá này mình sẽ bỏ đi một nét bài của mình là bài lớn nhất 6 điểm vẫn lớn nhất anh em nhé đấy các bạn nhìn chưa thì nó rất là hiệu quả đi chơi thì anh em đưa được máy với bài vào nó rất là ok chơi cái chế độ thời gian này cũng được anh em không cần phải đeo tai nghe đấy anh em nào lười thì anh em chơi chế độ thời gian hình ảnh này đấy giờ mình sẽ chơi cái chế độ chẳng hạn như máy nó báo bỏ đi một đúng không máy báo bỏ một mình sẽ chia luôn từ nhà này nhà này là cái đi nhà mình đây bài mình đây vẫn là bài lớn đó thì mình làm con mình làm cái gì bài mình vẫn cứ là bài lớn nhất nên là mình đi chơi mình chả phải ngại cái vấn đề gì đấy các bạn thấy chưa 8 điểm là bài lớn nhất rất là hiệu quả các bạn đi vào sân chơi các mẫu bài thì bài các bạn chơi mẫu bài nào mình cung cấp cho anh em cái mẫu bài đấy anh em đi vào sân chơi anh em giành chiến thắng ở thẳng là 90 phần trăm không thể thua được đấy máy có bỏ đi hai ná này bài mình là bài lớn nhất anh em nhé 8 điểm là bài lớn nhất ok chưa đấy các bạn thấy cái độ hiệu quả của nó rất là cao những anh em nào đi chơi anh em chơi bài sân chơi của anh em nó chơi phỏm chơi liêng chơi ba cây chơi bài cào chơi binh sáu lá binh 13 lá thì mình khuyên anh em nếu mà nó ra tiền thì anh em mới lấy cái máy đánh bài này đấy còn những cái sân chơi nào nó ít tiền anh em không đủ kinh tế đầu tư cái máy anh em còn sợ thì mình khuyên anh em lấy cái kính áp tròng thôi dần dần anh em có kinh tế rồi anh em mới đổi lên anh em lấy máy đấy các bạn có thể chơi chế độ báo nhà nào lớn nhất hay là báo hai nhà lớn báo cả làng từ lớn đến bé đấy rất là nhiều chế độ để anh em chơi chứ không phải độc chơi cái chế độ là bỏ lá cái lớn máy thì nó hỗ trợ rất là tuyệt đối anh em chỉ cần đưa bài vào bài thì các bạn lấy mẫu bài nào cũng được mình cung cấp cho anh em đấy test cho anh em xem một tiếng nữa này máy báo bỏ đi bốn lá đặt bài xuống phát máy nó báo ngay mình bỏ đi hai rồi mình sẽ chia từ nhà này bài mình đây là bài lớn đấy mình bán cái vì mình là, là con mà anh em đấy 6 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác thì các bạn đi chơi các bạn cần các bạn cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cái số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình mình thì mình có ba cửa hàng anh em nhé một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe cầu rào hải phòng ba là bến xe miền đông sài gòn đấy anh em có thể qua anh em tiếp hàng trực tiếp còn anh em là tin tưởng anh em có thể chuyển khoản cọc cho mình mình sẽ gửi theo đường xe đường bưu điện về cho anh em còn anh em nào ở bên nước ngoài anh em mua hàng thì anh em có thể chuyển khoản cho mình là cách thứ nhất cách thứ hai là mình sẽ gửi về cho người nhà của anh em ở Việt Nam nhận hàng thanh toán tiền cho mình đấy thì là anh em nào anh em cần anh em cứ alo cho mình anh em nhé mẫu bài nào mình cũng có thể cung cấp được cho anh em hoặc là anh em nào sân chơi anh em to hẳn anh em thích cái dòng máy cao cấp à anh em alo cho mình đấy mình cũng có dòng máy cao cấp cho anh em đỉnh của chóp đấy để anh em chơi mà anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì là mình khuyên anh em nên đầu tư cái máy anh bài nó không phí đâu anh em ạ mà anh em không chơi được mình lại nhập lại cho anh em với cái giá nó là sát nhất để anh em đi chơi nó là hiệu quả nhất hỗ trợ cho anh em chơi thì anh em cần anh em cứ alo cho mình anh em nhé chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video